Chào mừng ờ, quý và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh thì Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2021 thì Chúng tôi xin giới thiệu đến quý và bà con Cái máy ờ, băm chuối, băm cỏ Để làm thức ăn cho trâu, bò, cho cá, cho dê Thì hiện nay cái nhu cầu sử dụng ờ, cái máy để làm thức ăn chăn nuôi của bà con rất là nhiều cái nhu cầu chăn nuôi tăng cao Với việc sử dụng các cây xanh các ờ, cây chuối cây ngô trong gia đình để tận dụng làm thức ăn cho trâu bò rất là lớn cho nên cái nhu cầu sử dụng này rất là tăng cao hiện nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con cái máy à, băm chuối băm cỏ cải tiến mới nhất do bên điện máy cường linh sản xuất phân phối thì ờ, đây trước mắt chúng ta đây là cái máy <coughs> cải tiến băm cỏ cải tiến mới nhất này thì ờ, ưu điểm của máy nó có sơ các ưu điểm như là nó đã có bánh xét đầy cái miệng đổ vào chuối vào nó lớn hơn và dễ dàng sử dụng hơn và cái cỏ thì nó sẽ phải băm ra xa để có thể là băm ra ao ra hồ để cho cá cho ờ, ấy được ờ, xa hơn <coughs> thì ờ, sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết uh, từng bộ phận của máy thì đây là cái buồng để băm của máy đây đây là cái buồng băm thì uh, máy thì uh, sử dụng uh, motor là một ký rưỡi máy thì nó sẽ có một khóa đai ở đây như thế này chúng ta mở ra kiểm tra cái lưỡi dao bên trong này đây chúng ta có thể nhìn thấy hai cái lưỡi dao rất là bé ở đây lưỡi dao Đấy. Đây, dao rất là bén và ở trên xung quanh này thì nó sẽ có các thanh gạt có tác dụng là cái lưỡi dao này nó sẽ bong cái chuối nhỏ ra rồi thì cái gạt này nó sẽ gạt cái ờ, <coughs> chuối nó bay ra bên ngoài đấy nó sẽ bong bên trong rất là chắc chắn bên trong hoàn toàn bằng thép như này thép thì chúng tôi sử dụng thép rất là dày thép dày hai ly như này thép rất là dày chắc chắn đấy, cái cửa ra của máy này đây là cửa ra còn bên trong này là bên này là cái tấm chắc chắn bảo vệ đấy, chúng ta có thể nhìn đấy đây đấy, chúng ta có thể mở ra mở vào đóng ra đóng vào như này đấy ở đây sử dụng một cái khóa vào đây như này đấy, chúng ta đóng vào đấy thế là xong rất là dễ vận hành thao tác đấy đây là cái chỗ máy ờ, phun ra này đấy đây là cái chỗ để phun ờ, chuối phun cỏ ra đây chúng ta nếu mà uh, ờ, trâu bò thì ờ, chúng ta để ý là cái máy này nó phun hơi mạnh phun mạnh cho nên chúng ta để ý là nên là ờ, để thẳng tường này hoặc là chúng ta sẽ làm một cái tấm bạt để cho nó, nó phun vào còn chúng ta để ngoài ao thì cứ nữa để nó sẽ phun trực tiếp ra luôn Đấy. còn uh, đây là cái chỗ để chúng ta sẽ bỏ nguyên liệu vào đây đây chúng ta có thể nhìn thấy cái cửa của nó này được cải tiến thì cái cửa nó sẽ đã to hơn đấy bỏ được nhiều cỏ hơn bỏ nhanh hơn và cái cây chuối chúng ta sẽ không phải chẻ đấy cái đường kính của nó 20 như này hàng hết gàn tay đường kính của nó là 20 bỏ cái chuối được 20 phân máy ờ, thì sử dụng ờ, truyền động bằng dây cu loa như này máy sử dụng một bản dây cu loa đấy, dây cu loa bản B rất to bản đấy motor thì nó được thiết kế ở đây và motor thì thiết kế kiểu này thì chúng ta có thể là tăng giảm được cái dây cu loa này trường hợp dùng lâu dài mà dây cu loa nó bị nhão chúng ta có thể siết chặt con ốc này xuống này đấy là cái motor nó sẽ siết xuống và cái căng dây cu loa này lên đấy đảm bảo cái công suất của máy à, <coughs> máy thì ờ, sử dụng motor ờ, một ký rưỡi đây chúng ta có thể nhìn này máy sử dụng motor một ký rưỡi đấy vòng vòng tua là 2.900 vòng một phút này đấy và sử dụng điện gia đình 220V sản xuất tháng 9 2021 như này đấy motor một ký rưỡi đấy à, sử dụng điện gia đình thôi đấy thì với với bà con mà chúng ta làm ở ngoài nương ngoài đồng mà không có điện hoặc là Ờ, ở những vùng mà điện yếu điện ờ, kém chưa lắp được thì chúng ta có thể sử dụng cái máy này lắp động cơ xăng vào đấy thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được <coughs> máy thì sử dụng dây ờ, cu loa đấy sau đấy là sử dụng bên này có một cái bu ly này bên này là một cái bu ly nó truyền động qua cái trục này đấy nó truyền động qua cái trục này cái trục này sẽ quay và cái dao nó gắn vào trục thì nó sẽ quay theo đấy nó sẽ bong cái chuối nhỏ ra à, máy thì có hệ thống bánh xe nó sẽ có hai cái bánh xe rất là to ở đằng trước này hai bánh xe ra đằng trước và ở sau là một cái bệ đỡ đấy thì lúc uh, cái đây là cái phần tay cầm nó có thể kéo ra kéo vào như này đấy đó, kéo ra thì chúng ta sẽ có cái khóa đây chúng ta vẫn chốt lại đấy chúng ta chốt cánh tay cầm lại cho nó chắc chắn rồi chúng ta đẩy đẩy đi thôi đấy, chúng ta sẽ đẩy đi như này đấy, rất là nhẹ nhàng những uh, bác 50 60 mà có nhu cầu uh, sử dụng cho chăn nuôi cũng rất là dễ sử dụng vận hành đấy lúc chúng ta uh, không có nhu cầu vận chuyển di chuyển thì chúng ta sẽ đóng lại đấy đẩy vào và chúng ta sẽ khóa cái này lại cho nó gọn gàng thiết kế rất là đơn giản nhưng là hiệu quả khung máy thì được hàn hoàn toàn bằng thép V rất là to bản rất là chắc chắn ở đây đây chúng ta có thể nhìn thấy khung rất là to chắc chắn <coughs> à, thì à, kích thước của máy thì à, máy à, có chiều dài là khoảng 70 đấy cao cũng khoảng 70 và bề ngang của nó thì tầm khoảng 50 đấy 50 70 70 Ờ, tổng trọng lượng của máy là khoảng 45 cân Đấy, cũng rất là chắc chắn Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái thanh đỡ này đấy sử dụng ờ, trường hợp là chúng ta sử dụng cái chuối to nặng thì cái này nó sẽ có cái thanh đỡ đây để hạn chế cái, cái này nó nó nó ấy xuống nó võng xuống đấy nó sẽ có thanh đỡ ở đây đấy, máy sử dụng hai vòng bi P206 rất là to ở đây hai vòng bi P206 Thảo ơi thì à, sau đây chúng tôi sẽ tiến hành à, cắm điện lên cho quý bạn à, cùng xem đấy chuối thì chúng tôi chuẩn bị sẵn ở đây thì ngoài bên cạnh cái máy băm thô này thì giới thiệu bà con với cái máy băm mịn đấy thì chúng ta sử dụng để băm cho gà vịt cho lợn thì chúng ta sẽ dùng cái máy băm mịn như này đấy chuối nó ra mịn như này đấy <coughs> còn đây là chúng ta sử dụng máy băm thô làm gà cho vịt cho dê à, cho dê cho sâu cho bò chúng ta sẽ tiến hành cắm điện lên này đây à, chúng ta sẽ tiến hành cắm điện máy sử dụng điện một pha điện gia đình 220V thôi Đấy, cắm điện lên Đấy, máy chúng ta sẽ bỏ từ đằng sau vào này với trường hợp mong mỏi chúng ta có thể cầm đẩy vào luôn trực tiếp vào luôn còn nếu mà muốn ờ, cái chuối nó to ra một tí chúng ta đẩy nhanh vào còn muốn mà đẩy chậm chậm để cho chuối nó nhỏ nhỏ một tí chúng ta sẽ đẩy từ từ thôi Đấy, cái này để chúng ta bỏ nhanh vào thì cái chuối nó sẽ bong to như này ta băm nhanh bỏ nhanh thì cái chuối nó sẽ to ra to này còn nếu trường hợp chúng ta băm nhỏ nhỏ đây băm đợi từ từ thôi thì cái chuối nó sẽ ra như này, này rất là nhỏ ở đây đấy rất là tơi này. chuối ra rất là tơi không bị chảy nước rất là thơm ngon thì dê như kiểu dê trường hợp dê kén ăn mấy cái dập dập nó không ăn nhưng mà trường hợp này nó ăn rất là ngon như này đấy còn à, trâu bò thì chúng ta có thể là băm nhanh nó sẽ ra những cái miếng to như này đấy là thức ăn cho trâu bò <coughs> đấy chúng ta có thể nhìn thấy băm rất là nhanh bên trong máy đây, bên trong máy rất là sạch sẽ đây chúng ta thì nhìn thấy này. không bị mắc nó quạt rất là sạch cái này là các ờ, cái chuối nó có lâu uh, dai này. cái này là cái chuối nó dai nó sẽ mắc vào đây đấy còn máy rất là sạch đấy chúng ta băm xong chỉ cần mở ra vệ sinh rất là uh, ít thôi là nó đã sạch luôn đấy